anh muốn về thăm hà tình em ơi tìm chút bình yên như vòng tay của mẹ nơi có em cùng bao nhiêu kỷ niệm xa phố thị xa dòng đời bon chen anh muốn về về hà tình em ơi để cùng em hát chung một câu hò và cùng em thăm dòng sông ngàn phố cõi lòng mình gửi theo con sóng gửi trao em người hòa bình thân thương còn mãi bạc xanh sao đậm tình thương nhị núi vòng sông lam bao đời vẫn thế vẫn chờ đợi người con xa trở anh muốn về thăm hà tình em ơi tìm được bình yên